Hello Hello xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ nói một cái vấn đề về mạng hay cụ thể đó hơn đó là vấn đề về mất mạng các bạn à, ờ, hiện đây thì mình sẽ cũng sẽ review luôn về cái ờ, cục test mạng này à, đây cũng gọi là một cái cái bộ test mạng mà mình mua khá lâu rồi phải được 2 năm rồi cái cục này là đợt trước mình mua là mua combo luôn đó là một cục một bộ test này này về một cái kìm một cái kìm một kìm kìm bấm mạng này và 100 đầu mạng khuyến mãi 100 đầu mạng này là khuyến mãi các bạn các bạn nhìn thấy 100 đầu mạng bằng nhựa đầu ờ, RJ45 tổng cộng ba thứ này thì giá nó rơi đến đâu đấy tầm khoảng 1 ờ, lít nhưng mà chưa kể ship nhưng bây giờ có thể rẻ hơn rồi mình tìm trên mạng thấy nó có khoảng 50.000 ờ, 50 đến 60 nghìn thôi rất là rẻ các bạn khi bạn mất mạng thì các bạn sẽ hay gặp nhất đó là cái biểu tượng dầu chấm than màu vàng và cái thứ hai đó là dấu x màu đỏ <clears throat> hôm nay mình sẽ nói đến dấu x màu đỏ thôi và dấu x màu đỏ thì có hai nguyên nhân chính mình nói hai nguyên nhân chính nhé thì nguyên nhân thứ nhất đó chính là do máy tính của các bạn máy tính các bạn có thể chưa cài driver hoặc, hoặc là chưa mở mạng lên vì các bạn tắt tắt mạng đi ấy thì nó cũng hiện dấu x màu đỏ đầu tiên đó là phải kiểm tra ở trong máy tính của các bạn xem nó có bị à, tắt mạng hay không hoặc là driver có bị làm sao không có driver có được cài hay chưa và à, và thứ hai đó là do đường dây mạng của các bạn Đấy. hôm nay mình tập trung à, nói về cái thứ hai đó là đường dây mạng à, các bạn để ý ấy, khi mà không cắm dây vào máy tính thì nó cũng hiện dấu x màu đỏ và khi dây các mạng các bạn bị đứt ấy, thì nó cũng sẽ hiện dấu in màu đỏ như thế và thì cái bộ test này nó sẽ kiểm tra xem ờ, dây có bị đứt hay không hoặc là bị sao đấy nhưng mà đứt ấy thì nó thường đứt ở đâu các bạn hãy để ý những cái ờ, cái chỗ gấp khúc này à, hoặc là những cái ở đầu mạng như này kiểu như nó gập lên gập xuống nhiều ấy hoặc là mình rút ra rút vào thì, thì nếu mà các bạn kiểm tra nó bị ờ, đứt một dây nào đấy thì điều đầu tiên các bạn phải cắt cái này đi và bấm một đầu dây mạng mới để kiểm tra nếu mà không phải thì kiểm tra lốt đầu còn lại thì ờ, để các bạn khẳng định rằng hai cái đầu này không không làm sao cả nếu nếu hai đầu này không làm sao cả thì chắc chắn là do cái đoạn dây ở, ở giữa hai ờ, cái chỗ đầu này rồi thì khả năng phải phải thay cả dây thôi các bạn cái ưu điểm của bộ test này đó chính là các bạn có thể kiểm tra được một cái đoạn dây rất là dài và lằng lòng ngoằng ví dụ như là nhà mình đây chẳng hạn và nhà hàng xóm bên kia cái cung modem để ở bên hàng nhà hàng xóm nhé thì mình muốn kiểm tra từ đầu dây đấy đến đầu dây nhà mình nó có bị đứt ở đâu không đấy, hoặc là đứt ở dây nào hoặc là bị nhầm lẫn dây nào thì mình sẽ sử dụng cái này Đợi, bộ này tách ra này đầu này sẽ để nhà mình còn cái này thì mình sẽ quan sang hàng xóm đút à, đầu dây để vào hàng xóm đấy, xong mình à, bật công tắc để kiểm tra dây nào đứt sẽ không sáng và dây nào không đứt nó sẽ sáng ok ở đây bộ test này thì có hai cái à, hai cái loại đó là RJ45 và RJ11 RJ45 là dây mạng các bạn hay sử dụng ấy còn RJ11 đó là uh, à, RJ11 đó là cái cái cái cáp điện thoại mình chủ yếu dùng RJ45 thôi RJ45 thì lỗ to hơn này mình sẽ test luôn các bạn xem ví dụ ở đây mình có hai đoạn dây mạng hai đoạn dây mạng này đều rất là bình thường mình sẽ cắm và kiểm tra thử nhé các bạn cứ lỗ là to nhất các bạn cắm vào ok các bạn nhìn này nhìn là công tay bấm sang chữ on Đấy, các bạn thấy nó sáng đều không bị uh, mất dây nào thì là ok nếu các bạn thấy nó đèn nó nháy nhanh quá các bạn không kịp nhìn ấy các bạn chuyển sang uh, chế độ slow gà sang phát nữa Đấy, nó sẽ đi rất là chậm cho bạn nhìn Đấy. Các bạn thấy là dây của mình ờ, hoàn toàn ok, không bị đứt dây nào. Ok, xong đây này mình chèn vào dây màu xanh chưa? Để tôi xem. Cái dây màu xanh này mình là, ờ, là tự bấm các bạn. <laughs> bấm tự bấm lên đầu nó hơi bị tụt ra này, nhìn xấu hay xấu. <laughs> ok. Mình có kiểm thử luôn nhá. một hai ba bốn năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy tám Ok, dây đã bình thường luôn. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn trường hợp nó bị đứt nó sẽ như thế nào. Mình sẽ lấy cái khi kìm thì mình bấm luôn ơ ờ, vứt đầu, mình sẽ lấy cái ấy rồi mình ờ, bấm luôn các bạn xem mình sẽ cắt đoạn dây này đi nhá các bạn nhìn này mình sẽ cắt một dây bất kỳ ok mình sẽ cắt được một dây màu ờ, màu trắng xanh dương mình cắt đứt rồi nhá đây mình kiểm tra lại xem nó như thế nào Đúng chưa 1 2 3 mất dây số 4 1 2 3 mất dây số 4 xong nhảy sang 5 số 6 7 8 này chậm nhá 1 2 3 5 6 7 8 Ok thì theo các cái chuẩn bấm mãi thì các bạn sẽ biết được uh, thế nào là dây số mấy, dây màu gì là dây số mấy và các bạn từ đó để đoán được là nó đứt ở dây nào. Ok. Và nếu có trường hợp mà dây các bạn bị nhầm đấy, ví dụ như nhầm từ dây số số 4 sang số 5 chẳng hạn thì ờ, nó sẽ nhảy sang số 5 trước xong lại quay về số 4 xong lại nhảy đến số 6. Còn về cái ờ, cái kìm bấm <laughs> cái kìm này đoạn đoạn đầu này nó tù kinh điển mình mình ấn vào cái nó bị toàn bị trượt uh, cái thanh đồng ra thôi còn uh, cái kìm này là kìm cũ mình này các bạn nhìn này nó vuông đét bóp lên nó mới sướng đấy là vuông như này cơ mà à, trường hợp mà nếu các bạn đã bảo là à, máy tính chưa cài driver ấy thì lấy đâu ra mạng để tải <laughs> thì <laughs> trường hợp đấy các các bạn bắt buộc phải à, đi đi mượn à, mượn máy của người thân hoặc là bạn bè để tải về thôi à, tải về rồi rồi có về máy của mình để cài đặt hoặc là để chắc ăn nhất ấy, các bạn ra luôn quán máy tính các bạn mang USB đến bảo cho cháu xin cái à, cho em xin hoặc là cho cháu xin cái à, bộ à, driver của Win 10 Win 8 Win 7 gì ấy thì các bạn cứ đến đấy xin thì người ta cho cái bản à, đúng nhất các bạn cứ về các bạn à, mở lên các bạn setup thôi thì sau cái đấy thì dấu ít của sẽ biến mất và các bạn có mạng trở lại bình thường ok Ok, tổng kết video lại. Mình đã review xong cho các bạn cách cái cái cái, cái bộ test mạng này và cách sử dụng của nó luôn còn ờ, cái vụ ờ, dầu châm than ấy thì nó khá là nhiều nguyên nhân mình sẽ nói trong một ờ, video khác cảm ơn các bạn đã xem video xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye